Xin chào anh em à, gần đây có rất nhiều anh em gọi điện cho quân nhờ quân tư vấn về cái máy nghe hột tài xỉu thì với cái máy nghe hột tài xỉu ấy đang được rất nhiều anh em à, quan tâm và sở hữu nó áp dụng vào sân chơi của mình rất là hiệu quả em nhé thì cái máy nghe hột tài xỉu này là cái công nghệ mới Đấy, nó sẽ giúp anh em vào mọi sân chơi mọi sòng sới nắp đĩa quân hột người ta em không phải chạm tay vào hột em đều có thể chơi được em nhé thì với cái máy nghe này nó rất là nhỏ gọn nó bằng hộp gà anh em có thể để đâu cũng được máy thì được sử dụng pin thôi 5 đến 10 ngày hết pin anh em tự thay pin cho tôi rất là thuận lợi anh em nhé đấy thì cái máy nghe này nó được lập trình sẵn âm thanh của rất nhiều loại hột để giúp anh em vào mọi sân chơi mọi sòng sới hột gì anh em cũng thể chơi được đấy hột 11 12 13 14 hay hột công chuyện đấy, cắt âm bo tròn phá tiếng đều được anh em nhé đấy cái máy nghe này nó được uh, sử dụng một IC loại bỏ tiếng ồn để giúp anh em vào mọi sân chơi đấy, có những tạp âm tiếng ồn đấy, em đều thể chơi được em nhé đấy thì uh, tôi chuẩn bị cho em một số hột trợ đây thì như em biết rồi hột trợ thì là em thử nước muối chắc chắn nó sẽ nổi em nhé đấy thì với cái máy nghe này nó sẽ giúp anh em không cần phải nguồn bất cứ cái gì vào hay cũng không cần phải chạm tay hộp nhé em đều thể chơi được đây tôi sẽ lấy ba hộp bất kỳ Đấy, tôi không chạm tay vào hột anh em nhé Đấy thì anh em quan tâm với cái máy nghe hột tài xỉu này có thể liên hệ với tôi hoặc là anh em mang nắp đĩa quân hột của anh em tới để anh em cùng trải nghiệm anh em à, thử đồ để em có thể sở hữu nó để áp dụng vào sân chơi của mình Đấy, khẳng định lại với anh em một lần nữa cái máy nghe này nó có thể nghe được tất cả các loại hột tài xỉu Đấy, thì anh em đến mọi sân chơi em đều thể chơi được anh em không cần phải luồn bất cứ gì vào anh em nhé nắp đĩa quân hột của người ta anh em đều có thể chơi được đây thử nam châm này nam châm không phải hít đây đĩa cũng vậy đây thì như em biết rồi nếu mà nắp đĩa hay là quân hột công chuyện anh em thử nam châm này chắc chắn cũng sẽ hít anh em nhé rồi sau đây tôi sẽ xoay đèn cho anh em này hột rất là trong nhé vì nó là hột trợ nhé Đấy, hoàn toàn là bình thường này. Đấy, không cần phải chạm vào hột nhé thì với cái máy nghe này nó rất là nhỏ gọn nó bằng hộp quẹt đây anh em có thể để đâu cũng được anh em nên để ở trong người vị trí giáp với da thịt của mình để mình dễ cảm nhận cái nhịp rung của nó vì nó rung rất là êm anh em nhé Đấy, anh em cứ để trong người nó rung một mình anh em cảm nhận được cái nhịp rung của nó còn người ngồi cạnh không thể phát hiện được em nhé thì sau đây tôi sẽ bật máy lên cùng test thử với anh em thì với cái máy nghe này nó chỉ nghe cái âm thanh cuối cùng của quân hột rơi suy điện để phân tích của mọi tiếng ồn không ảnh hưởng gì em nhé đây sẽ thử nghe này mọi tiếng ồn không ảnh hưởng gì em nhé máy thì phân tích rất nhanh sóc xong hai ba giây là nó báo dung cho em biết nhé máy báo hai dung này em mới tài tôi tài này đấy giờ anh em hỏi tôi là sóc dài có được không thì xin thưa anh em là sóc dài hay sóc mạnh đều được máy nó nghe âm thanh cuối cùng của quân hột rơi địa để nó phân tích đấy, máy báo hai dung anh em tài tôi tiếp tục tài này Đấy, thì cái độ chuẩn xác của nó là lên đến 90 phần trăm cho anh em 10 chén thì chắc chắn anh em sẽ được 7 8 chén nó khẳng định với em không có một cái máy nghe nào nó có độ chuẩn xác 100 phần trăm em nhé nó phải có sai số đấy thì cái sai số của nó 10 chén anh em được 7 8 chén anh em nhé máy báo hai dung anh em tài tôi đấy, tài này, rất là ok nhé đấy máy nó chỉ nghe âm thanh của hột rơi đĩa phát ra còn mọi tiếng ồn không ảnh hưởng gì em nhé đấy. Đấy. em nhé không ảnh hưởng gì em nhé nên anh cứ yên tâm vào mọi sân chơi có tạp âm hay tiếng ồn không ảnh hưởng gì em nhé đấy sóc nhẹ hay sóc mạnh không ảnh hưởng gì nhưng mà nhiều anh em quan tâm với tôi là sóc nhẹ đấy máy có nghe được không thì xin thưa anh em sóc nhẹ ở cái mức độ mà tai anh em nghe được âm thanh của hột rơi hương địa thì máy mới nghe được đấy, vì bản chất máy mình là máy nghe âm thanh để phân tích thì bằng mọi giá anh em phải để nó nghe được âm thanh thì nó mới biết được nó phân tích nó báo dung cho em biết em nhé máy báo một dung anh em hãy xíu tôi xíu này rất ok nhé đây cầm trên tay Đấy, cầm trên tay ấy, hay để trong người thì chỉ có một mình anh em mới cảm nhận được cái nhịp dung của nó thì máy dung rất êm Đấy, máy báo một dung anh em hãy xíu tôi chín nút xíu này Đấy thì đây nó là cái công nghệ mới nhất hiện nay anh em có thể là áp dụng vào mọi sân chơi của mình em đánh bại mọi sân chơi không để lại bất cứ tăng tích gì em nhé máy tiếp tục báo một dung đây anh em chỉ của tôi xíu này 6 nút rất là ok em nhé Đấy, đồ thì rất là hiệu quả anh em cứ liên hệ quân quân sẽ tư vấn cho anh em thì anh em nên mang nắp đĩa quân hột của anh em tới trực tiếp cơ sở của tôi để anh em cùng thử đồ và cùng trải nghiệm với, với tôi anh em nhé máy báo hai dung anh em tài tôi tài này rất ok nhé đấy thì đồ rất là hiệu quả anh em mà cần tư vấn thì liên hệ với tôi qua cái số điện thoại hiển thị trên màn hình thì cái máy đánh bầu cua này cũng là cái công nghệ mới nhất của năm 2020 này nó được cải tiến hơn những cái thế hệ trước anh em nhé nó rất là chuẩn xác đấy rất là hiệu quả em ạ anh em cũng không cần phải luồn bất cứ gì vào lắp đĩa quân hột của người ta hết anh em nhé đấy đồ là đồ trọ hay đồ công chuyện đều chơi được em nhé thì tôi chuẩn bị cho một số hộp trợ đây hoàn toàn bình thường nhé tôi sẽ nắp lên và lấy ba hộp bất kỳ anh em lưu ý nhé nắp đĩa quân hộp gì cũng được đấy, mình đến mọi sân chơi không phải luồn đồ không phải chạm tay hộp đấy, em nhé để tôi xin phép chứng minh với anh em nắp đĩa là hoàn toàn bình thường trên tay tôi vẫn là thanh châm đây đấy, đĩa công hàng hít nhé một cũng vậy đây đấy nắp đây nếu nó là đồ công chuyện đấy, anh em thử nâm châm này thì chắc chắn nó sẽ hít anh em nhé đây nắp soi xuyên nhé địa ông vậy đây thì những cái bước kiểm tra này cũng rất là quan trọng cố gắng kiểm tra thật kỹ cho tôi trước khi chơi anh em nhé đấy tí tôi test xong tôi sẽ xé ba cái hộp này ra để chứng minh với em ba hộp này của tôi nó là ba hộp trợ hoàn toàn bình thường thì cách chơi làm sao em đến sân chơi đấy em chỉ cần bật máy lên và để trong người và cũng ngồi phạm vi một mét rưỡi đổ lại em nhé đấy thì ba cái tiếng đầu em bỏ cho tôi đấy bỏ làm gì để nó nghe cái âm thanh cuối cùng của con hột rơi đĩa này đấy để nó ghi nhớ cái âm thanh đấy và đến tiếng thứ tư là em sẽ đánh cho tôi em nhé Đấy, cái tiếng thứ nhất anh em bỏ tôi này Đấy, nai gà này tiếng thứ hai này gà cua cá này tiếng thứ ba này bầu cá này đây tiếng thứ tư anh sẽ đánh nhá khi nó đã ghi nhớ được cái âm thanh của hột rơi xuống đĩa ấy. đấy là nó sẽ báo dung cho em biết được từng nhịp dung tương ứng với từng mặt anh em nhé cái máy này cũng rung rất là êm em cứ để trong người thôi để sát với da thịt của mình để mình dễ cảm nhận nhịp rung của nó anh em nhé đấy như thế này đây máy báo cho tôi biết là con gà em đánh gà tôi gà này đấy thì cái đồ này là đồ hiệu quả nhất của năm 2020 anh em nhé đấy rất phù hợp cho anh em làm tay quan đấy không cần phải luồn bất cứ gì vào anh em nhé đấy như tiếng này đây máy báo cho tôi biết là có con nai em đánh nai tôi hai nai này đấy anh em thực sự quan tâm tới thì có thể liên hệ tôi tôi sẽ hướng dẫn cụ thể để em cách sử dụng như nào cho hợp lý em nhé đây như tiếng này đây máy báo cho tôi biết là có con cua anh em đánh cua tôi chắc chắn là có cua anh em nhé một cua này đây tôi sẽ để đây chắc cho anh em một hai tiếng em nhé để em cảm nhận cái nhịp rung của nó ngoài ra đấy cơ sở tôi ấy, cung cấp rất nhiều nhiều đồ chơi em nhé đấy tài xỉu bầu cua hay game hack trên điện thoại đây đây máy báo một rung đây thì với máy báo một dung thì tương ứng với lại con gà em đánh gà tôi chắc chắn là có gà em ạ gà này đấy rất là hiệu quả em nhé đấy đấy hai nhịp dung thì anh em đánh cho tôi con cua khẳng định với em chắc chắn là có cua anh ạ cua này rất là ok em nhé thì anh em quan tâm tới hai cái món đồ chơi này hay bất cứ những đồ chơi công chuyện gì đấy thì em có thể liên hệ tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em cơ sở tôi có rất nhiều đồ chơi bài ná hay là game hack trên điện thoại tài xỉu bầu cua sóc đĩa đều có em nhé tôi sẽ tư vấn cho anh em những cái đồ chơi hiệu quả nhất phù hợp nhất với sân chơi của mình em ạ đây sau đây sẽ xé ba hộp ra để chứng minh em ba hộp này là hoàn toàn bình thường nhé em lưu ý nhé hai món đồ chơi này là chơi đồ của người ta nhé Đấy, đồ chợ hay đồ công chuyện đều được vì bản thân của nó là nghe âm thanh để phân tích và báo dung cho em biết được kết quả em nhé Đấy. À, hột là hoàn toàn bình thường đây Đấy thì anh nào quan tâm đấy thì em có thể liên hệ qua cái số điện thoại hiển thị mình tôi sẽ tư vấn cho anh em đây Đấy. hoàn toàn bình thường em nhé đấy thì em ờ, cần tư vấn thì có thể liên hệ hoặc đến trực tiếp nhà xin cảm ơn anh em đã theo dõi video